Ý nghĩa của chiếc áo bào mà Messi khoác khi nâng cúp Lionel Messi đã khoác một chiếc áo choàng Ả Rập trong màn nâng cúp lịch sử cùng với đội tuyển Argentina. Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của chiếc áo này. Tên gọi của chiếc áo choàng này là bis. Đây là chiếc áo choàng thường được mặc ở các sự kiện đặc biệt như là đám cưới. Chiếc áo choàng này cũng là biểu tượng cho quyền lực và thường được mặc bởi các quan chức hoặc là giáo sĩ. Bis cũng được mặc ở những dịp lễ quan trọng như là lễ hội Eid của người Hồi giáo đây là một trang phục có tính chất trang trọng, tương tự như là bộ tuxedo trong văn hóa của phương Tây. Các khán giả đều hiểu rằng chiếc áo choàng này là một công cụ PR của nước chủ nhà Qatar. Nó được xuất hiện ở thời khắc lịch sử khi mà Lionel Messi đăng quang chức vô địch World Cup mà cả thế giới chờ đợi. Ý kiến trên mạng xã hội tương đối trái chiều khi có phe phản đối nhưng cũng có phe đồng tình vì trông Messi như là một ông hoàng. Việc nhà vô địch World Cup được trao trang phục của địa phương trong một buổi lễ ăn mừng là điều hiếm gặp. Dù vậy thì nó cũng đã từng xảy ra trước đây khi Pele được trao một chiếc mũ sombrero sau khi giành chức vô địch tại Mexico. Chiếc áo choàng này cũng không phải là vấn đề gì đáng lưu tâm khi Messi sau đó cũng có màn ăn mừng và nâng cúp tương tự như là huyền thoại Diego Maradona năm xưa. Và đó mới là những khoảnh khắc được lan truyền nhiều nhất của Messi sau đêm tuyệt diệu vừa qua. Neymar đã phản ứng thế nào khi Messi vô địch World Cup? Ngay sau khi Lionel Messi đã hoàn tất giấc mơ vô địch World Cup 2022, siêu sao Neymar đã lên tiếng chúc mừng đàn anh ở Paris Saint-Germain. Argentina và Pháp đã cống hiến cho người hâm mộ một trong những trận chung kết World Cup hay nhất lịch sử. Những tưởng Argentina sẽ sớm giành chiến thắng khi dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1. Nhưng Pháp không dễ đầu hàng. Cú đúc của Kylian Mbappe buộc trận đấu phải đá thêm giờ. Trong thời gian của hiệp phụ thì Messi lại đưa Argentina vượt lên. Tuy nhiên Kylian Mbappe lại là người nâng cân bằng tỷ số Hòa ba đều trong 120 phút, buộc hai đối thủ phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu. Argentina là đội bản lĩnh hơn và giành chiến thắng 4-2. Như vậy là Messi đã có lần đầu tiên vô địch World Cup. Anh đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu cao quý trong cả màu áo câu lạc bộ lẫn tuyển quốc gia. Sau khi đội bóng Nam Mỹ vô địch thì Neymar đã gửi một lời chúc ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa đến Messi thông qua Instagram cá nhân. Neymar viết: "Chúc mừng người anh em. Neymar đã từng có khoảng thời gian tươi đẹp cùng Messi ở Barca và giờ họ lại đang là đồng đội tại Paris Saint-Germain. Giải đấu năm nay chứng kiến nhiều nước mắt của Neymar. Anh và các đồng đội đã để thua Croatia ở tứ kết, thất bại với tỷ số 4-2 ở chấm luân lưu. Brazil lại phải chờ thêm 4 năm nữa để hy vọng có lần thứ 6 vô địch World Cup. Năm nay Neymar đã 30 tuổi và ở kỳ World Cup tiếp theo anh 34 tuổi. Đó gần như là cơ hội cuối cùng để tiền đạo này hy vọng kết thúc sự nghiệp với danh hiệu vô địch World Cup. Messi viết tâm thư gửi cổ động viên Argentina sau chiếc vô địch World Cup 2022. Lionel Messi đã đăng tải một bức thư cảm động gửi đến người hâm mộ Argentina sau khi giành chức vô địch. Messi đã ghi hai bàn trong trận chung kết đầy kịch tính và cũng thực hiện thành công trong loạt đá luân lưu khi Argentina vượt qua đương kim vô địch Pháp trận hòa ba đều. Trận đấu này cũng đã chứng kiến Kylian Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 lập hat-trick ở trong trận chung kết và là người đầu tiên làm được điều này nhưng không giành được cúp vô địch. Messi đã giành giải thưởng quả bóng vàng cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu sau khi ghi được 7 bàn thắng. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở mọi vòng đấu loại trực tiếp kể từ khi giải đấu mở rộng lên 32 đội. Trước khi giải đấu này diễn ra, ngôi sao 35 tuổi này đã phải chịu áp lực rất lớn. Messi cũng thừa nhận đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng mà anh ấy tham dự. Tuy nhiên, trong bức tâm thư mới đây của mình, Messi đã có những nhắn nhủ đặc biệt khiến người hâm mộ Argentina không thể không vui mừng. Đã bao nhiêu lần tôi mơ về chức vô địch World Cup Đã bao lần thất bại nhưng tôi vẫn không gục ngã Chiến thắng hôm nay thật khó tin Cảm ơn gia đình, người hâm mộ và những ai tin tưởng tuyển Argentina Lionel Messi gửi tâm thư đến trường cá nhân Một lần nữa, người Argentina lại chứng minh rằng chỉ cần sắt cánh và đoàn kết cùng nhau Chúng tôi sẽ có thể chinh phục mọi đỉnh cao Thành công hôm nay là của cả tập thể Nó vượt lên trên mọi cá nhân Sức mạnh được tạo ra bởi toàn thể người dân Argentina những người có chung một giấc mơ Chúng ta đã làm được Tiến lên Argentina Tôi không thể chờ lâu hơn để trở lại quê hương Như vậy là sau khi đăng quang ngôi vô địch World Cup 2022 Messi đã đổi ý không giải nghệ Và thay vào đó anh tuyên bố là sẽ tiếp tục đồng hành cùng tuyển Argentina với tư cách là nhà vô địch thế giới Messi cũng đã nhận được sự thuẫn rất lớn đến từ huấn luyện viên Lionel Scaloni. Ông này hứa sẽ giữ dành cho Messi một suất tham dự World Cup 2026. AFF Cup 2022 và những sự trở lại quan trọng của đội tuyển Việt Nam. AFF Cup năm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ chào đón sự trở lại của nhiều trụ cột đã vắng mặt lên tuyển trong thời gian dài. Đoàn Văn Hậu Hậu là cái tên được người hâm mộ mong chờ nhất trở lại của đội tuyển Việt Nam. Hậu vệ người Thái Bình đã bỏ lỡ nhiều giải đấu quan trọng cùng tuyển Việt Nam khi phải trải qua khoảng thời gian dài vật lộn với chấn thương. Mùa giải 2022, Văn Hậu đã trở lại và nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp của một hậu vệ trái hàng đầu của Việt Nam. Đoàn Văn Hậu trở lại, đội tuyển Việt Nam sẽ có sự an tâm ở vị trí hậu vệ trái tại AFF Cup năm nay. Hậu vệ sinh năm 99 này không chỉ thi đấu chắc chắn ở vai trò phòng ngự, anh còn rất nổi bật ở khả năng tham gia hỗ trợ tấn công với những tình huống tạt bóng và sút xa đầy uy lực. Sở hữu một thể hình cùng với chiều cao ấn tượng, Văn Hậu luôn là ngoài nổ nguy hiểm bậc nhất của tuyển Việt Nam ở những tình huống không chiến. Với tư duy chơi bóng hiện đại cùng với lối đá máu lửa không ngại va chạm, Văn Hậu hứa hẹn sẽ thi đấu bùng nổ tại AFF Cup năm nay. Nguyễn Văn Quyết AFF Cup 2018 là một giải đấu chính thức cuối cùng mà Văn Quyết góp mặt trong thành phần tuyển Việt Nam. Vì nhiều lý do cho nên nhiều năm gần đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã không triệu tập thủ quân của Hà Nội FC. Trong nhiều mùa giải, Văn Quyết vẫn luôn duy trì đẳng cấp và phong độ ổn định. Tiền đạo sinh năm 91 này đã có mùa giải 2022 thi đấu bùng nổ khi anh là hạt nhân chính trong lối chơi của Hà Nội FC Văn Quyết cũng nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League năm nay. Việc triệu tập Văn Quyết cho AFF e Cup 2022 sẽ giúp huấn luyện viên Park Hang-seo có thêm sự toan tính trên hàng công của tuyển Việt Nam. Văn Quyết đang sở hữu phong độ cao. Anh cũng là người ghi bàn duy nhất trong trận giao hữu cuối cùng với đội tuyển Philippines vào ngày 14 tháng 12. Đặng Văn Lâm Sự trở lại của Văn Lâm mang đến sự an tâm tuyệt đối cho huấn luyện viên Park Hang-seo và người hâm mộ nơi khung gỗ của tuyển Việt Nam. Sau khoảng thời gian dài thi đấu không thành công tại câu lạc bộ Cerezo Osaka, Đặng Văn Lâm đã trở về Việt Nam thi đấu trong màu áo của Toppenland Bình Định. Thổ Thành sinh năm 93 đã có màn trình diễn xuất sắc giúp đội bóng đất võ giành vị trí thứ 3 V-League 2022 và Á quân Cúp Quốc gia. Đặng Văn Lâm sở hữu thể hình cùng với khả năng phản xạ ấn tượng, sẵn sàng làm nản lòng bất cứ chân sút nào tại AFF Cup năm nay. Thổ Thành Việt Kiều này còn gây ấn tượng bởi khả năng chỉ huy, lãnh đạo hàng phòng ngự